Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc bị giám sát từ nhiều phía Chuyện gì sẽ xảy ra sau hơn một tháng nữa Trước đây tờ Thời báo D đã có đưa tin Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi đến đâu là có ông Phan Đình Trạc đi theo đến đấy Ông Phan Đình Trạc là trưởng ban nội chính của Trung ương nhưng cũng là phó ban cải cách tư pháp Với danh nghĩa là phó ban cải cách tư pháp Trung ương Ông Phan Đình Trạc đi theo ông sếp của mình là Nguyễn Xuân Phúc thì ít ai để ý. Tuy nhiên, người ta chú ý đến chức vụ quan trọng nhất của ông Trạc, đó là trưởng ban nội chính Trung ương. Ông Tổng Bí Thư có trong tay hai thanh kiếm, đó là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ít ai biết ông Trọng có một thanh kiếm dự phòng bén, sắc không kém hai thanh kiếm kia, đó chính là ban nội chính của Trung ương. Khi mới hồi ông Phục khôi phục lại ban nội chính ông Trọng đã trao nó cho một dũng tướng tầm cỡ, đó chính là ông Nguyễn Bá Thành. Việc Nguyễn Bá Thanh bị chết một cách rất mờ ám cho thấy những kẻ bị trưởng ban nội chính giám sát, họ sợ ban này như thế nào và có thể là họ đã ra tay trước đó. Đây hình ảnh ông Chủ tịch Phúc tại buổi lễ mừng Quốc Khánh. Ngày nay, thế lực đối đầu với ông Tổng Trọng không còn mạnh như trước và ban nội chính cũng dần củng cố sức mạnh chứ không phải là còn non như dưới thời ông Nguyễn Bá Thành. Cho nên việc ông Phan Đình Trạc theo sát ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều chuyến đi tỉnh cho thấy ông Chủ tịch nước đã và đang bị giám sát mà người giám sát là ông Tổng. Trường hợp này cũng giống như ông Tô Lâm, khi ông Phạm Minh Chính sang Mỹ thì ông Tô Lâm cũng phải kè kè đi theo. Việc cắt cử một nhân vật theo chân ông Chủ tịch nước đã thấy lên sự nghi ngờ từ giới quan chức và Thời báo chấm đã có phân tích về sự bất thường này. Mỗi khi bị người dân nghi ngờ thì ắt ông Tổng phải biết làm gì để xóa đi sự nghi ngờ đó. Vì thế, việc để ông Phan Đình Trạc tháp tùng ông Chủ tịch nước đi đây đi đó là không ổn. Có lẽ cần phải thay thế. chia ghế Chủ tịch nước là yếu nhất trong tứ trụ hiện nay. Ông Chủ tịch đương nhiệm lại dính vào tiêu cực rất lớn bởi người nhà của ông. Trong khi đó, bên ngoài tứ trụ ít nhất có đến hai nhân vật đang cố vẫy vùng để nhảy vào tứ trụ ngay giữa nhiệm kỳ này để tránh phải về hưu cuối nhiệm kỳ vì đã đến tuổi. Đó chính là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực. Cả hai ông này đều đang là Ủy viên Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn để thay thế ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh từ trái qua là Trần Thanh Mẫn, Phạm Bình Minh và Võ Văn Thưởng. Ông Phúc là người vụng ăn, vụng nói, điều đó người dân đã chứng kiến suốt nhiệm kỳ làm thủ tướng của ông. Tuy nhiên, về nhãn quan chính trị và thủ đoạn hiểm, ông Chủ tịch Phúc là người có hạng. Vì vậy, người dân thường cười cợt ông Chủ tịch Phúc, nhưng đối thủ chính trị của ông thì chưa bao giờ dám coi thường ông cả. Theo một số nhà phân tích, có thể ông Chủ tịch nước có nước cờ gì đó mà nhìn bên ngoài không hay biết. Ông Phúc thì hay giấu đòn rất tốt nên có người đánh giá cửa trên làm tổng bí thư của ông Chủ tịch Phúc vẫn còn dù khả năng là không cao. Tối ngày 31 tháng 8, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến dự có các ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Tô Lâm, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phan Văn giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Nhưng đáng chú ý là lần này lại không có sự xuất hiện của ông Phan Đình Trạc. Vậy là ông Chủ tịch Phúc đã thoát khỏi giám sát rồi chăng? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có thoát khỏi bị giám sát hay không? Có lẽ không cần ông Phan Đình Trạc theo bởi trong những người tham dự ấy có đến hai người là người của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó chính là ông Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Và lại việc tham dự lễ quốc khánh này không có những cuộc bàn bạc riêng gì với những lãnh đạo ở địa phương. Còn hơn một tháng nữa là đến hội nghị Trung ương 6, nếu ông Chủ tịch nước trụ được ở ghế Chủ tịch thì xem như ông đã thành công bước đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí thư nền đang tạo phản và suy thoái đạo đức, ông Trọng tính sao đây? Ông Nguyễn Văn Nên vào Sài Gòn trong lúc ông Nguyễn Thiện Nhân đang vô dụng, dung túng cho tất thành cang, nhởn nhơ dù sai phạm đầy mình. Có Nguyễn Thiện Nhân, nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua kê cao gối ngủ yên mà không sợ ai phải độc thủ tới mình. Thế rồi ông Nguyễn Phú Trọng đưa Nguyễn Văn Nên về thành phố Hồ Chí Minh trong lúc ông Nên chỉ là ủy viên Trung ương Đảng. Đây hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên khi về thành phố, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tóm tất thành cang, đấy xem như là dấu ấn của ông Nguyễn Văn Nên dâng lên ông Tổng. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng và sau đó là ghế ủy viên Bộ Chính trị đã được dành cho ông Nên. Nói chung, những gì ông Nên làm từ năm 2020 cho đến năm 2021 đều làm cho ông Tổng khá hài lòng. Tuy vậy, việc nắm thành phố giàu nhất đất nước cũng tạo ra cho người lãnh đạo ở nơi đây một tâm lý rất bất lợi cho Trung ương đó là tâm lý vua một cõi. Lê Thanh Hải khi còn là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lẽ ra ông Hải bị bứng ra khỏi thành phố này để đưa ông Nguyễn Sinh Hùng về thay thế. Mặc dù vậy, dựa vào thế lực và gia tộc Lê Trương và vây cánh miền Nam của ông ta nên dường như Lê Thanh Hải lúc đó quyết không nhường ngôi và cuối cùng Nguyễn Sinh Hùng phải nhận giải an ủi là chủ tịch quốc hội. Lê Thanh Hải xây dựng đế chế của ông ta mạnh đến mức sau khi về hưu đã 6 năm mà ông Tổng Trọng vẫn không làm gì được. Ông Lê Thanh Hải dân gốc Tiền Giang và cũng giáp thành phố Hồ Chí Minh, ông ta xây dựng vây cánh mạnh như thế nào thì chắc ông Nguyễn Văn Nền cũng thừa hiểu. Ông Nên là dân gốc Tây Ninh, cũng là dân miền Nam sát thành phố, nên về thành phố rất dễ bắt dễ hơn những con người nói tiếng phía Bắc. Vì thế, khi ra thành phố này khó lòng ông Nên không muốn xây dựng một đế chế riêng. Dù là Cộng sản nhưng miền Nam vẫn có tư tưởng tiến bộ hơn Cộng sản miền Bắc. Ông Nguyễn Phú Trọng là thế hệ sau nhưng tư duy không thoáng bằng ông Võ Văn Kiệt hay ông Phan Văn Khải thuộc lớp lớn tuổi hơn. Đó là một thực tế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đã tát vào nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Theo những gì chúng tôi nắm được thì ông Nguyễn Văn Nên đang được lòng quan chức miền Nam trong bộ máy chính quyền của thành phố hơn ông Đinh La Thăng. Một phần cũng vì ông nên là người miền Nam, dễ hòa nhập với văn văn hóa công chức của bộ máy chính quyền ở thành phố này. Phần vì ông Nguyễn Văn Nên khôn ngoan hơn ông Đinh La Thăng rất nhiều. Đã 3 năm, thời gian đủ lâu để ông Nguyễn Văn Nên lập đế chế riêng. Những gì ông Lê Thanh Hải từng làm thì ông Nguyễn Văn Nên cũng có thể làm được. Gần đây có nhiều dấu hiệu lạ cho thấy ông Nên có vẻ như đang đi chệch hướng quỹ đạo của Đảng Cộng sản mà đặc biệt là đi ngược lại quan điểm bảo thủ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng người miền Bắc. Bắt đầu từ quyết định trả lại chiếc lư hương tượng Đức Thánh Trần rồi lập kế hoạch khôi phục lại tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành, khôi phục lại bùng binh cây liễu trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và đặc biệt hơn nữa là dạy cô nói rằng dạy các cháu trung thực các đồng chí à. Nó quả thực như là một gáo nước lạnh dội vào niềm kiêu hãnh của Đảng Cộng sản mà ông Nguyễn Phú Trọng đang vun vén bấy lâu nay. Nói như thế chẳng khác nào thừa nhận nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nền giáo dục dối trá. Đặc biệt là ông Nguyễn Văn Nên đi dự lễ dỗ tổ, dỗ tả quân Lê Văn Duyệt. Đây là danh nhân được Việt Nam Cộng Hòa xem là người có công với đất nước. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn phủ nhận công lao của vị tướng này lê đình hình Nguyễn Văn Nên thắp hương mộ tả quân Lê Văn Duyệt. Nói tóm lại là con đường xây dựng thanh thế cho mình, ông Nguyễn Văn Nên đã nắm được sự mong muốn của dân miền Nam và cả các thuộc hạ của ông trong bộ máy ở nhà nước. Tuy nhiên hành động này chẳng khác nào ông Nên phản bội lại tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Văn Nên rõ ràng là đang suy thoái đạo đức theo tiêu chuẩn của ông Tổng Trọng đặt ra